sắc phượng rơi bên thềm nhạc phê ngắn buồn thêm còn đây phút giây này ngày mai đôi đường chia ly hạ sầu vương khuê ly nhìn nhau nói câu gì mộng mơ tuổi xuân thì mình ghi đôi dòng trao nhau thân thơ xanh màu dệt tâm tư đây vơi nguyện xin giữ bên đời cùng bao vui buồn yêu thương kỷ niệm xưa vẫn vương ngày nào lúc tan trường chiều mưa đổ chung đường kết tròn bao lời